danh sách thực đơn ok chúng ta gọi là thế này thì mới được là chúng ta sẽ cùng xem kết quả thực đơn đấy Ô, chỗ này phải làm viết pha mới được à không hiểu kiểu gì nhỉ ok ok tiếp đến chúng ta sẽ làm gì tiếp đến thì chúng ta sẽ vào component thực đơn để tiếp tục cấu hình danh sách thực đơn của chúng ta đây chúng ta sẽ truy cập vào trang danh sách thực đơn component ts đây. ở đây thì tôi sẽ import thêm một thư viện nữa đây, thư viện share service chúng ta sẽ gọi API qua à, qua service này ok tiếp đến ở trong file class à, này thì constructor của chúng ta chúng ta sẽ truyền à, một biến private đó là service của chúng ta vào ok tiếp tục chúng ta sẽ cấu hình trong uh, on init hàm khởi tạo của class này chúng ta sẽ trước khi uh, gọi trong hàng này thì tôi sẽ tạo ra thêm một uh, ờ, mạng có tên là danh sách danh sách thực đơn kéo ra, any bất kỳ tiếp đến thì tôi sẽ tạo mỗi một hàm đây là hàm tài. lại danh sách thực đơn vì à, mỗi lần chúng ta thêm sửa xóa thì chúng ta sẽ phải tải lại nên là tôi đặt lại đặt là tên như thế này tải lại danh sách thực đơn chúng ta sẽ viết như sau list chấm service chấm lấy danh sách thực đơn đây ok subscribe sẽ binding dữ liệu data tới chấm danh sách thực đơn của chúng ta bằng data xin lỗi các bạn tôi nhấn nhầm Ctrl Shift F rồi ok cách ra cho dễ nhìn sau đấy thì tôi sẽ trong hàm on init thì tôi sẽ gọi là hàm à, tải lại danh sách này thôi và như là con có lỗi chúng ta phải thêm this vào các bạn nhớ tùy từng phương bản của Angular bản 13 này có vẻ chặt chẽ hơn ok tiếp đến thì à, chúng ta sẽ cấu hình tiếp ở HTML thôi nhỉ nên chúng ta sẽ đến ờ, HTML danh sách trực đơn component à không đây à đúng rồi đúng chúng ta sẽ cấu hình ở đây xóa bỏ cốt cũ đi và thêm một thẻ table chúng ta sẽ dùng class bootstrap chúng ta đã import hôm trước class bằng vâng. table table strip cái này nó sẽ tạo ra một bảng và có kẻ cột cho các bạn à, cái class này nó không gợi ý nhỉ bạn là ờ, ờ, có biết thế nào để gợi ý không tôi quên mất rồi các bạn nếu biết hãy comment ở dưới cho tôi biết với nhé chúng ta hãy cùng chia sẻ để học tập tốt hơn và các bạn nếu thấy video này hấp dẫn thì nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi nhé tiếp đến là chúng ta sẽ thêm một thẻ TH và đây chúng ta sẽ có ba cột tiền sẽ là cột mã thực đơn tôi sẽ bật việt key lên tôi sẽ bật việt key rồi mã thực đơn tiếp đến sẽ là tên thực đơn và cuối cùng sẽ là một ô để à, chứa các button sửa và xóa đây sẽ là tên thực đơn à, tùy chọn ok tiếp đến sẽ là t body thực ra các bạn là không cần là thẻ t hết th hoặc t body này các bạn chọn luôn tr td cũng được đây tôi muốn uh, thì cho rõ tiêu đề và các giá trị thì tôi sẽ làm như này tr bên trong sẽ có các td ở phần này thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc sao ng for binding dữ liệu của Angular để lát dữ liệu từ trong list ra ng for bằng let ta sẽ đặt một biến là thực đơn hợp hàm của chúng ta vừa biết lúc nãy là hàm à, này đây hàm danh sách của chúng ta đây là hàm à, lấy thực đơn này chúng ta sẽ gọi API thực đơn sau đây chúng ta sẽ truyền dữ liệu vào mạng danh sách thực đơn của chúng ta Đấy, danh sách thực đơn của chúng ta và đến sang HTML thì chúng ta sẽ dùng vòng lặp này led thực đơn ở là tên ờ, mạng của chúng ta danh sách thực đơn và chúng ta sẽ gọi các dữ liệu cd Rồi, chúng ta sẽ dùng cấu trúc cọc bằng ngọn cái này trong tiếng Anh cặp ngọn gọn này thực ra người ta gọi là Angular Bracket và Angular framework Angular chúng ta sử dụng ờ, cái dấu này để binding dữ liệu rất nhiều và đây là đặc điểm nổi trội nhất nên là đã đặt tên ờ, framework này theo cái dấu ngoặc này Angular Bracket gọi tắt là Angular chúng ta sẽ gọi biến thôi tiên đấy là biến uh, à, ờ, tôi sẽ gọi thành phần của mạng này một thành phần của mạng, t đơn thực đơn chấm uh, mã thực đơn tiếp đến sẽ là tên thực đơn Nếu mà các bạn thắc mắc tại sao tôi lấy được mã thực đơn và tên thực đơn để gắn vào đây thì các bạn có thể quay lại API của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng gọi lại API à, thực đơn. Đây, mã thực đơn đây, tên thực đơn đây. Tôi nghĩ nó sẽ là viết thường như này. Ta sẽ để một cái hoa một cái thường xem có được cả hai không nếu mà được thì là chồng em là không phân biệt hoa thường tôi nghĩ là nó sẽ phân biệt thôi tiếp đến là td thứ ba chúng ta sẽ để các button ở đây chúng ta sẽ có hai button một button sửa và một button xóa button thay bằng button class chúng ta sẽ tiếp tục gọi à, class của bootstrap 4.5 để à, phần giao diện được đẹp hơn với một, với một số bạn làm frontend thì à, bootstrap sẽ là không đủ họ còn cấu hình nhiều thứ hơn nữa nhưng mà chúng ta hãy để mặc định giao diện như thế này đã ok tên là sửa à, tôi đã tắt việc ghi rồi tôi sẽ bật lên cho những ai chưa biết thì ờ, phím tắt của Việt Kỳ đấy là Ctrl Shift thì các bạn có thể đổi Việt Kỳ đây tôi sẽ nhấn Ctrl Shift này Ctrl Shift Ctrl Shift đấy ok tiếp đến thì sẽ là tần xóa ok tiếp đến thì ờ, chúng ta sẽ làm gì tiếp đến thì ở hàm à, thực đơn chấm à, component chấm à, html chúng ta sẽ gọi lại app danh sách thực đơn ok chúng ta gọi là thế này thì mới được là chúng ta sẽ cùng xem kết quả được rồi đấy ở chỗ này phải làm vết pha mới được à không hiểu kiểu gì nhỉ ok nếu như các bạn bỏ ở đây nhá thì cũng không hiện đâu đấy không hiện gì cả các bạn tại vì thực uh, cái router thực đơn này nó chỉ vào uh, thực đơn.com.html này còn cái mà loát dữ liệu của chúng ta sẽ là danh sách thực đơn này nên là chúng ta cần phải gọi lại cái thẻ app danh sách thực đơn này thì mới được và tiếp đến thì tôi sẽ sửa lại một chút ở chỗ này chúng ta sẽ là mã thực đơn ở đây không biết vì sao API trả về à, trả về là ở đây